Chào tất cả các bạn đã đến với kênh công ty điện tử nghe nhìn thông minh Hôm nay ờ, mình xin giới thiệu đến cho tất cả các bạn một cái dòng camera siêu nhỏ và mình sẽ review cái sản phẩm này đến cho mọi người để mọi người có thể biết được cái công năng cách sử dụng và mình sẽ test trực tiếp cái sản phẩm trên clip này để cho mọi người có thể biết được rằng những cái hình ảnh của nó và cái video chất lượng của thực tế không và mọi người có thể sử dụng vào những cái mục đích cá nhân riêng tư của mọi người khác nhau thì ờ, trên ờ, trước mắt của các bạn có thể thấy đây chính là cái dòng camera siêu nhỏ chiếc camera siêu nhỏ này có tên gọi là camera siêu nhỏ V99 Đấy, và cái loại ờ, tôi đang cầm trên tay này nó có thể hỗ trợ cho các bạn có thể xem trực tiếp được ban đêm với bốn đèn hồng ngoại đen bốn đèn hồng ngoại đen này sẽ hỗ trợ cho các bạn quay đêm rất là rõ nét và cái loại này thì các bạn sẽ sử dụng cái dòng camera này có thể uh, kết nối trực tiếp và xem được trên uh, chính những cái chiếc điện thoại của mọi người và các bạn đang sử dụng bình thường đấy, à, như tất cả các dòng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đấy, các bạn đều có thể sử dụng được hết và đây uh, tôi sẽ nói sơ qua về cái uh, sản phẩm ngày hôm nay trước tiên chính là về cái cục pin cục pin của nó thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn sử dụng là trong phòng phạm vi từ 13 đến 15 tiếng đối với cục pin này khi mà các bạn sử dụng camera quay liên tục và đây ờ, chính là cái phần thân camera thân camera thì nó sẽ được bố trí tất cả những cái ờ, công tắc ấy hay là những nút bật và tắt sản phẩm ấy, cũng như là chân sạc và khay cắm thẻ nhớ để hỗ trợ cho các bạn có thể lưu trữ lại cái video và chân sạc đây chính là cái chân sạc của nó này và đây là công tắc tiếp theo là cái công tắc bật mở các bạn chỉ việc gạt sang phải là bật và gạt sang trái là tắt và cái nút cuối cùng à, cũng rất là quan trọng mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn đây đó chính là cái nút reset sản phẩm reset camera và khi mà các bạn reset thì các bạn nên tháo để nhớ ra bởi vì khi mà mình reset thì lập tức là mọi dữ liệu của cái camera này nó được xóa hết lập trình lại từ đầu như một chiếc camera mới còn về cái phần à, anten này đó chính là cái dây sóng phát ra wifi và nó sẽ thu lại wifi để các bạn có thể xem kết nối từ xa ấy qua chính những cái chiếc điện thoại của các bạn đang sử dụng thường ngày đây đó chính là dây cắm sạc dây cắm sạc này dây ờ, Samsung các bạn nhé đấy mọi nhà ai cũng có thể sử dụng được và đầu tiên là mình sẽ bật cái sản phẩm này lên khi các bạn bật lên nó sẽ hiện cho mình có chữ là cái đèn đèn ở trong ờ, cái lỗ cắm thẻ nhớ là biết được cái sản phẩm của chúng ta đang bật hay đang tắt và khi mà các bạn quay thì các bạn có thể tắt cái đèn này đi và hồng ngoại này ờ, riêng về nó quay đêm thì nó sẽ không phát ra một cái ánh sáng tín hiệu gì để cho đối phương khi mà chúng ta quay người ta không thể nào biết được và các bạn thường là sử dụng dùng để trong những cái việc mục đích của chúng ta ví dụ như là các bạn có thể sử dụng để theo dõi con cái của chúng ta học hành à, hay là theo dõi nhân viên của chúng ta làm việc có ổn định hay không ờ, rất là nhiều những mục đích khác nhau khi mà các bạn sử dụng và chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những mẫu này với số lượng mặt hàng cực kỳ lớn cho tất cả mọi người có nhu cầu cần được ấy, sử dụng mặt hàng này khi mà các bạn sử dụng nó sẽ ấy, điều khiển trực tiếp trên một cái ờ, ứng dụng ứng dụng đó có tên đó chính là cái HD Medicam Bước 1 là các bạn đầu tiên các bạn cần phải vào cái mục cài đặt Wi-Fi của điện thoại trước tiên. Và riêng cái camera này ở đây chính là cái cục phát sóng này. Nó sẽ phát ra cho chúng ta một cái sóng tên Wi-Fi cực kỳ dài theo mã của nó và sẽ không có bảo mật. Các bạn chỉ việc bấm và kết nối vào được với nó. Khi mà các bạn kết nối thì chỉ riêng duy nhất là một cái dòng điện thoại của mình thì mới có thể kết nối và xem được camera để cho các bạn có thể yên tâm hơn khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm tại công ty của chúng tôi người khác không thể nào mà kết nối vào xem được camera của bạn bởi vì khi các bạn đã xem thì chỉ riêng duy nhất là điện thoại của chúng ta mới có thể theo dõi được cái cam của chúng ta và xem từ xa khi mà bất cứ ở đâu ví dụ một bạn ở Hà Nội cầm camera và một bạn ở Sài Gòn ấy đang sử dụng điện thoại vẫn có thể theo dõi được ấy, từng từng cử chỉ một hay là từng tiếng động âm thanh các bạn đều có thể ấy, kiểm tra hết trên trực tiếp cái điện thoại di động của chúng ta đầu tiên là vào HD minicam khi mà các bạn đã kết nối wifi thành công và nó hiện cho chúng ta đó chính là cái mục để các bạn có thể biết được rằng là cái cam nào chúng ta đang theo dõi nó sẽ hiện là online thì chúng ta chỉ việc bấm vào và skip là lập tức đấy, chúng ta để nhìn được camera và đây tôi sẽ cho các bạn tham khảo qua về hình ảnh của nó này đây chính là hình ảnh của nó rất là nét luôn các bạn nhé các bạn có thể ấy, sử dụng dùng nhiều mục đích khác nhau Đấy, tùy theo cách sử dụng của bạn Đấy, khi tôi cho các bạn xem camera này rất là nét và nó có thể nghe được âm thanh tiếng động khi mà tôi nói alo alo alo đó các bạn có thể nghe được âm thanh rất là nét ấy phạm vi âm thanh mà nó có thể nghe được là trong vòng cái phạm vi là từ ấy, 10 đến 15 mét ấy trong cái phạm vi bán kính các bạn vẫn có thể nghe được âm thanh đây là ờ, chính là hình ảnh của nó này đây các bạn nhé còn nhiều chức năng hơn nữa ví dụ như là chúng ta có thể chụp ảnh này chụp ảnh lại lưu lại cái bằng chứng chứng cứ này để chúng ta có thể đưa ra ngoài pháp luật để chúng ta có thể xác xác thực là hình ảnh có thật 100% sẽ lưu trực tiếp trên điện thoại của chúng ta và hòa hoặc là chúng ta phải lưu trên thẻ nhớ tiếp theo là chúng ta sẽ à, chế độ quay video thì bấm vào cái nút để chúng ta để quay video và dây của nó sẽ chạy trên góc màn hình của các bạn để các bạn có thể là biết là đang khởi động cái chế độ quay video và khi mà chúng ta muốn tắt Đấy, lưu đoạn video này vào trong máy thì chúng ta chỉ bấm một lần nữa vào nút quay video là nó sẽ tự động tắt đi khi mà chúng ta muốn khởi động chế độ quay ban đêm thì trên góc màn hình đấy, bên à, trái các bạn có thể thấy được cái nút à, bóng đèn này các bạn bấm vào đấy, nó sẽ tỏa ra ba cái dấu à, gạch thì các bạn có thể biết được là chế độ quay ban đêm này với cái chất lượng hình ảnh là mờ xám vẫn rất là nét các bạn có thể nhìn này đọc chữ thoải mái khi mà các bạn sử dụng Đấy, vào những cái ờ, mục cần đọc chữ thì các bạn có thể đây, ờ, sử dụng uh, cái dòng camera này và ngoài ra thì nó có dòng camera này nó vẫn có thể đấy đặt trực tiếp một cái cúc áo ấy, lên phần mắt cam để cho mọi người có thể ngụy trang trực tiếp vào cái cúc áo của mình đây các bạn này khi mà chúng ta sử dụng này chúng ta phải ấy, gói gọn nó vào một cái phần cục pin thôi đây, các bạn gói gọn và các bạn có thể cuốn nịt ở vòng quanh hoặc là các bạn có thể uh, đấy, dán bằng dính và duy nhất là chúng ta chỉ, chỉ việc lộ duy nhất này chính là cái mắt cam này ra bên ngoài là các bạn có thể nhìn và theo dõi được các bạn nhé đây đó chính là cái dòng camera siêu nhỏ V99 mới nhất trong cái dòng năm 2020 mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn trong cái video clip ngày hôm nay đây các bạn nhé đấy, rất là nhiều chức năng đa dạng hay là chúng ta khi mà chúng ta vô tình đặt ngược camera chúng ta có thể đảo chiều này đảo chiều từ trái sang phải và lên trên xuống dưới Đấy, tùy theo à, cái cách mà chúng ta muốn nhìn muốn theo dõi đây và khi mà các bạn muốn à, quay lại các bạn có thể xem được rằng là cái đoạn à, video chúng ta vừa quay hay là hình ảnh chúng ta vừa mới chụp lại để lấy ra làm bằng chứng thì chúng ta chỉ việc hãy quay ra màn hình chờ vào cái phần đó chính là chữ slap lot và slap uh, slap shot Đấy, các bạn bấm vào này nó lập tức sẽ có một cái hình ảnh mà chúng ta mới chụp đây các bạn nhìn thấy này hình ảnh rất là nét luôn nhá Đấy, và cũng như là phần video thì các bạn sẽ có chữ phần là đó chính là recording đây các bạn này recording đây nha bạn nhé tôi bấm vào này đây, cái đoạn video đây chính là đoạn video tôi mới quay khi mà các bạn muốn quay đi kèm theo cả âm thanh thì các bạn sẽ bật uh, chức năng là âm thanh lên đây các bạn nhé hình ảnh led 1080 full hd ngoài ra thì uh, các bạn còn có thể sử dụng rất là nhiều những cái uh, vật phẩm khác nhau thì riêng cái clip video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu và review đến cho bạn đó chính là chiếc dòng camera siêu nhỏ V99 mới nhất hiện nay và các bạn nào có nhu cầu cần được à, tư vấn về cái sản phẩm này hay là cần được tư vấn về à, cái à, chiếc camera này có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi qua cái số điện thoại đây tôi đã đặt trên góc màn hình các bạn hãy liên hệ cần đặt hàng mua hàng cũng sẽ liên hệ cho tôi bất kể các bạn ở đâu tôi có thể gửi hàng về cho các bạn và tất cả sản phẩm của tôi đều có thể bảo hành một năm các bạn nào cần sử dụng những dòng khác nhau ví dụ như là thiết bị định vị này camera ngụy trang này camera camera nghe lén này hay là tai nghe siêu nhỏ này các bạn chỉ việc liên lại cho tôi tôi sẽ cung cấp mọi sản phẩm đến cho các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của tôi shop máy quay này đúng không xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay shop máy quay này con tiếp tục ra một video clip mới để có thể hướng dẫn cũng như là giới thiệu tất cả các cái mặt hàng mới nhất về các cái dòng camera ngụy trang máy nghe nén hay là thiết bị định vị toàn cầu đến cho tất cả các bạn có thể sử dụng nó một cách hợp lý nhất rồi, thì video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn về một cái dòng camera siêu nhỏ và nó đang là kia ờ, dòng camera đang được uh, các bạn uh, ưa thích cũng như là cái dòng camera hot nhất ở cái năm 2018 2019 nhé các bạn nhé và ở cái video trước thì uh, tôi đã hướng dẫn cũng như là giới thiệu đến cho các bạn sử dụng cái dòng uh, camera siêu nhỏ V99 nó là cái bản uh, lưng cấp của cái đời 2018 nhé các bạn nhé và đây đó chính là cái sản phẩm camera siêu nhỏ V99 mới nhất đã được uh, cửa hàng nhà tôi vừa được khi cập bến về cửa hàng thì lập tức tôi đã làm cái video để có thể hướng dẫn giới thiệu đến cho tất cả các bạn để các bạn có thể sử dụng nó vào những cái việc mà mang lại những cái lợi ích cá nhân riêng cho chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng nó vào các cái ờ, công việc như là chúng ta có thể giám sát được nhân viên nhà chúng ta làm việc ra sao hay chúng ta có thể đặt tại nhà tại gia đình của chúng ta để quan sát được những cái tài sản hay là con gái của chúng ta làm gì đấy, khi chúng ta không ở nhà và hoặc là vợ chồng ra đi du lịch ở đâu thì chúng ta vẫn có thể cầm chúng ta vẫn có thể theo dõi được về nhà bằng chính chiếc điện thoại của chúng ta khi mà chúng ta không ở nhà nhé các bạn nhé thì làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được và xem được ở nhà khi mà chúng ta đi chơi đâu đó thì ở cái video này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết nhất những cái à, công dụng hay là những cái à, cách sử dụng của nó ra sao để các bạn có thể sử dụng nó nha các bạn nhé rồi thì tạm thời à, cái sản phẩm V99 cũ này thì tôi sẽ để sang một bên và chúng ta cần quan tâm đến cái sản phẩm đó chính là con V99 này nó có thể quay được ban đêm rất là rõ nét cho tất cả các bạn nào cần về quay ban đêm và nó vẫn có thể quay được ban ngày rõ nét như cái con camera V99 siêu nhỏ kia các bạn nhé và ngay sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm ra và sẽ nói về những cái công dụng của nó hay là những cái chất lượng về video hình ảnh của nó ra sao nhé các bạn nhé rồi bên trong của nó này đó chính là một cái thân camera siêu nhỏ V99 nhé các bạn nhé Đấy, cái đoạn dây nối ra mắt camera là có đoạn à, dây nhựa dẻo này cực kỳ dài đấy chúng ta để gập gãy thoải mái ấy cũng không thể làm mà hỏng hóc được các bạn nhé bể gập thoải mái nhé các bạn nhé hay là chúng ta xoắn dây vẫn sử dụng được camera bình thường chất lượng hình ảnh thì không bao giờ giảm được đi và đây đó chính là kia à, tần sóng à, wifi mà nó phát ra để cho chúng ta có thể bắt được và xem được từ xa đấy, nhé các bạn nhé còn đây là thân à, phần pin của nó để chúng ta có thể khởi động được con camera lên đây là cáp sạc để khi chúng nào khi mà sử dụng hết pin thì chúng ta sẽ cắm sạc vào và tiếp tục sử dụng nhé các bạn nhé rồi và những cái à, thiết bị bên trong như là uh, đĩa CD hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất tạo ra hay là cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì chúng ta không cần sử dụng đến bởi vì ở cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của nó ra sao nhé các bạn nhé và đầu tiên thì tôi sẽ nói qua về những cái à, chất lượng của hình ảnh hay là âm thanh của nó Đấy, cho tất cả các bạn cùng nghe <clears throat> đây những cái à, thiết bị công nghệ bên trên thân hình của nó đấy, cũng như các cái à, thiết bị khác đây là kia à, gạt cần on off cũng như là bật tắt khi camera lên nhé các bạn nhé còn đây là chân sạc của nó này chân sạc khi mà hết pin thì chúng ta sẽ cắm sạc vào còn đây là cái nút quan trọng này là lưu ý các bạn khi nào mà các bạn cần sử dụng đến thì các bạn hãy sử dụng bởi vì khi cái nút này là cái nút reset hoàn toàn cái bộ nhớ của camera khi nào mà camera của chúng ta sử dụng được một cái thời gian dài từ 3 đến 4 tháng thì nó sẽ thường bị là giật lát và sử dụng nó sẽ không ổn định thì các bạn hãy nhấn vào đây giữ yên cho tôi khoảng từ 10 đến 15 giây và cái đèn của nó đây tôi sẽ bật đèn lên cho các bạn xem này <clears throat> đây tôi sẽ đầu tiên sẽ kết nối pin vào nhé kết nối với cục pin này để camera có thể à, bật lên nhé các bạn nhé và khi chúng ta giữ reset tầm 10 15 giây thì lập tức cái đèn của nó sẽ tắt đi và nó sẽ bật lại cho chúng ta là chúng ta đã reset được hoàn toàn cái bộ nhớ của camera khi nào mà nó giật lag đấy, thì chúng ta sẽ reset nó nhé các bạn nhé còn về phía trên đầu của nó này đó chính là cái mắt camera mắt camera thì nó bao gồm một mắt camera và bốn đèn hồng ngoại ở xung quanh để làm gì để có thể giúp được chúng ta quay vào ban đêm một cách rõ nét nhất hình ảnh thì chân thực nhất có thể các bạn nhé đó đây là cái áp xảo nó này còn khi nào các bạn muốn sử dụng nó ra sao thì các bạn có thể khi mà chúng ta không muốn xem trực tiếp không có thời gian xem trực tiếp thì chúng ta sẽ cắm cái khay thể điếu vào để khi mà chúng ta không xem trực tiếp thì hình ảnh của nó video vẫn lưu và thẻ nhớ như bình thường để cho chúng ta có thể xem lại qua cái thẻ nhớ này chúng ta có thể lấy thẻ nhớ ra để chúng ta cắm vào cái đầu USB trên máy tính lấy những đoạn video ra và xem lại hoặc chúng ta sẽ cắm vào trên những cái dòng điện thoại hỗ trợ ờ, thẻ nhớ để chúng ta xem lại những đoạn video cần thiết nhé các bạn nhé và chúng ta sẽ sử dụng nó ra sao và cái chất liệu hình ảnh của nó thì là video của nó là 4K 2K 1080p Full HD hình ảnh thì rõ nét Đấy, chất lượng cao các bạn uh, yên tâm về cái phần hình ảnh của nó phần âm thanh của nó nó có thể thu âm xa từ 10 đến 15 mét quay về và âm thanh thì rất là rõ nét nha các bạn nhé thì sử dụng nó ra sao thì đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một cái điện thoại dòng iPhone uh, iPhone này iOS hay là Samsung Android đều có thể sử dụng được hết nha các bạn nhé về cái dòng Android thì chúng ta sẽ vào uh, ờ, CH Play còn về cái phần iPhone thì chúng ta sẽ vào cửa hàng App Store nha các bạn nhé và các bạn sẽ tải phải tải về cho tôi một cái ứng dụng đó chính là HD Mini Cam Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nhỏ điện thoại của tôi nhé các bạn sẽ tải cho tôi một cái ứng dụng đó chính là HD Minicam và các bạn sẽ cài đặt tải nó về trên cái điện thoại của chúng ta đấy và nó sẽ hiện lên cái giao diện ở trên điện thoại nha các bạn nhé và tiếp theo chúng ta sẽ vào cài đặt của wi cài đặt này cài đặt wi-fi của điện thoại nhé rồi và thì tên cái wi-fi của nó nó đã được ờ, đặt trên cái thân hình và chúng ta sẽ nhìn trên cái thân hình nó tên wi-fi và wi-fi của nó chắc chắn là bình thường là sẽ không có bảo mật các bạn nhé các bạn sẽ kết nối với wi-fi của nó nhé nó sẽ phát ra một cái sóng wi-fi để chúng ta bắt đó và vạch sóng hiện lên là kết nối đã thành công thì tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần mềm đó chính là HD minicam mà cái ứng dụng tôi vừa mới ờ, bảo các bạn tải về thì lập tức nó sẽ hiện cam là online Đấy, các bạn chỉ việc bấm vào và skip khởi động nó lên nhé các bạn nhé về cái ờ, dòng camera này thì nó sẽ thiên về cho chúng ta về cái ờ, phần quay ban đêm hơn bởi vì nó quay ban đêm rất là rõ nét nha các bạn nhé nó sẽ có bốn cái đèn hồng ngoại ở xung quanh và khi chúng ta quay quay ban đêm thì cái đèn hồng ngoại của nó sẽ không phát sáng bởi vì nó là hồng ngoại ẩn nha các bạn nhé còn các bạn nào nói về cái dây rượu của nó dài lồm cồm như này thì chúng ta sẽ ngụy trang kiểu gì một cách dễ dàng nhất thì các bạn chỉ các bạn hãy buộc những cái thân dây của nó vào một cái thân hình của nó nhé các bạn có thể nhìn thấy tôi đang buộc này các sẽ bạn sẽ buộc vào một cái thân hình của nó này một cách nhỏ gọn nhất và chúng ta đoạn chúng ta cần đó chính là dây camera và mắt camera nhé các bạn nhé đó, chúng ta có thể đúc qua những cái à, khe cửa hay là những cái khe nào nhỏ để chúng ta quay được hình ảnh của nó nhé các bạn nhé đấy. Này, kể, kể chúng ta có thể bẻ gập gãy thoải mái cũng không no hỏng hóc hay là gián đoạn về hình ảnh của nó nhé các bạn nhé còn cái phần đèn này thì chúng ta hoàn toàn có thể tắt được trên cái điện thoại di động của chúng ta thì sau đây tôi sẽ cho các bạn xem về hình ảnh ban ngày của nó sẽ không có thể không có gì thay đổi với cái dòng camera V99 kia đó đây này các bạn có thấy đây hình ảnh của nó này cực kỳ là rõ nét các bạn nhé đó hình ảnh này tôi test hình ảnh trực tiếp cho các bạn này và cái ngày giờ đó các bạn có thể nhìn trên góc màn hình nhé các bạn nhé ngày 22 tháng 4 năm 2019 này hay là giờ phút giây Đấy, không sai không lệch một giây nào nhé các bạn nhé nó nó các các chức năng như là chúng ta có thể chỉnh được cái độ sáng ở ban ngày Đấy, các bạn thấy tối đi này Đấy, chúng ta sẽ chỉnh một cái độ sáng nào nhất định Đấy, để cho chúng ta có thể quan sát được cái hình ảnh nó rõ nét nhé các bạn nhé còn đây là chúng ta chỉnh cái hình ảnh à, chỉnh cái ánh sáng khi mà chúng ta quay ban đêm còn cái đèn này nhá tôi sẽ tắt thử đi cho các bạn có thể thấy này đó chúng ta phải tắt đèn đi và bật đèn lại nó chỉ là một cái đèn báo hiệu cho chúng ta là cái camera đang bật hay đang tắt thôi nha các bạn nhé đó chúng ta tắt đi và bật lên Đấy, rất là dễ dàng các bạn nhé còn về phía dưới của nó đấy là cái âm thanh này tôi sẽ test âm thanh cho các bạn nghe nhé alo đó khi hai thiết bị gần nhau thì nó sẽ bị loãng âm pha âm vào nhau đấy còn về phần uh, phát âm thanh từ điện thoại ra cam thì là cái công nghệ nó sẽ không hỗ trợ cái bộ nhớ đấy nhé các bạn nhé và tiếp theo là một cái phần mềm một cái công dụng tiếp theo của cái camera nào là chụp hình trực tiếp trên điện thoại này đấy, hay là quay quay video này đấy, quay video trực tiếp trên điện thoại của chúng ta này đó các bạn thấy này quay video trực tiếp trên điện thoại của chúng ta đó rồi đây, đèn à, đang chạy dây này là đang quay lại ờ, đang ghi âm lại này và chức năng tiếp theo là chúng ta có thể đảo chiều từ trái sang phải và lên trên xuống dưới tùy theo chúng ta khi chúng ta đặt camera lệch hay chúng ta muốn quan sát Đấy. và cái ờ, công dụng đặc biệt nhất của cái con camera V99 Pro này